Chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ lên à, thăm nương một người chú ở rất là sâu trong rừng mọi người ạ đó vâng. Cái đường gỡ bằng Không ngon ta Rồi lại, làm bên cơm đi à, Bumashi đang ăn cơm chật người đồng bào Cơm chật <laughs> Mời á <laughs> Rồi ờ, lên đây À bề ngoài về dưới đây Hai hai rồi đàng hoàng chứ Hai gì nữa ba luôn chứ hai tất cả các bạn Mình đang trong rừng à, Hôm qua ở đây mới nhận được một cơn mưa Nên rất là mát mẻ mọi người ạ Các bạn thấy không, đây rất là nhiều cây cổ thụ Ở trong này rất là yên tĩnh luôn Chỉ có tiếng chim, tiếng nước chảy và tiếng chân của mình thôi Mình đã vượt theo lối mòn Đi khoảng ờ, một uh, tiếng đi xe và một tiếng đi bộ để lên tới đây Hôm nay chúng ta sẽ vào và thăm một người uh, chú dựng uh, trại dựng lều ở trong đây Và nuôi bò, chăn thả gia súc và à, trồng trọt hôm nay mọi người ạ và để xem ở đây có những cái gì thú vị mọi người nhé vũ cầm lên vũ vũ cầm cho nó trắng lên chú tuệ đây là chim chú tuệ bầu trời mới nuôi nuôi để đi săn oh. cầm chân nó mà cầm như vậy cầm đi cầm chân nó <laughs> dễ chú tuệ chú tuệ bầu trời bây giờ mình đang đi khám phá nơi này cùng à, chú cùng mọi người ở đây rất là nhiều mũi nên à, nãy mình đã bôi à, à thuốc à, để chống mũi mọi người ạ đi bộ lên tìm cái rửa mũi ở đây con nào con đó rất là to mọi người ạ đây anh em đây anh em đang ngồi chờ mình à, <laughs> đi để khám phá mọi người ạ đây <laughs> Xin giới thiệu với mọi người, đây là chú Tùng, nhân vật mà chúng ta sẽ à, quay ngày hôm nay Hello, chào các bạn Nói chung là bữa nay là dẫn các bạn đi à, thăm rừng à, rừng nguyên sinh Nói chung là đi thăm cây cổ thụ là nói chung là nguyên sinh Ồ, đây là cây rất là bự luôn cây rất là Chú sẽ dẫn chúng ta đi à, thăm những cây bự nhất ở đây nha Các bạn theo tôi u cây Cây rất là bự các bạn Bạn nhìn thấy Cây được bao nhiêu mét ta? Chắc có 30 40 mét. Ồ 3 40 mét. Wow. Rất là bự luôn. Quay thấy nó đâu có có có, có to bao nhiêu hả? Ờ. Cây. Nhưng mà to. Quay như thế này thì nhìn thấy nhỏ đấy thôi nhưng mà ngoài rất là to. Wow. Rất là to nha các bạn. Cây là cây gì chú? Ừ. Cây là cây gì chú? Chung cây cổ thụ. Chả biết cái cây gì. Nói à. mình đâu không biết cái cây gì mà. Ồ, cây này phải là hai hoặc ba người ôm dưới góc là phải chục người ôm á wow rễ của nó rễ tới đây luôn à, các bạn Wow Từ khi tới dài <laughs> con vẫn còn thấy cảnh này quá Wow Nè cái đây là ba chồng ôm này Bây giờ bốn người mình trăm thử nó nằm vô chỗ nào Từ đây qua đây là phải 4 mét rưỡi 5 mét rồi nè Gì? thử cái này, thử bao nhiêu người ôm Có ờ, hai đứa cháu mình, đứa con như thế này Ôi giời Cây đây chắc mấy nghìn năm rồi quá Cái bánh Đây đây đi Cái kè trên này là không có đuôi nha các bạn Ủa nó kỳ nhông, ờ Các kè, các kè, ồ Ủa sao, sao là không có đuôi vậy ta? Nó đang mọc đuôi đấy các bạn Ủa chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, anh chạy bên kia ờ, rồi Anh chạy bên kia rồi Ô, ừ. ôi giời, cây cao ở sau này anh Vũ anh đầu tư một cái khu du lịch ở đây này Làm khu lịch resort ở đây nữa Resort Resort nữa Rất là đẹp luôn Lần đầu tiên à, trong đời của Buôn Si mà thấy một cái cây bự như thế này các bạn Lan ra bông cũng đẹp lắm ừ. Tặng cho bạn á Rồi cảm ơn nha Ui, đây là lan rừng này bên này các bạn có thấy máu không các bạn đó, đó ôi dồi à, ôi đây các bạn anh ấy rất rất chịu khó đi vào những khu rừng như thế này để quay những cảnh đẹp từ thiên nhiên cầm cầm cầm cho mình nhé lên oh. sơ dạ. thì là bác đâu ngồi nói là kêu là ngồi xuống dưới kia rồi chạy về chở kêu đâu chụp lỡ đâu từ đây ờ. giờ, giờ, chú chú chú có về buôn mình không hả chắc là chưa mấy, biết được mấy ngày nữa về lừa bò lừa nghe nữa lung tung dạ. Rồi, bye bye. Thôi bạn nha. Ở quay. đi về cùng mới Người dắt chương trình. Thôi bye bye chú nha. Dạ. giữa đường rồi tay quay về đưa cho anh Huy con cảnh nó bắt đầu Thank you. bây giờ là quay không ai trong ờ, khu rừng nguyên sinh này còn rất là nhiều điều để chúng ta khám phá nhưng thật tiếc là ở tập này chúng ta không ờ, khám phá hết vì mặt trời đã lặn rồi chúng mình phải về thôi hẹn gặp lại và khám phá nhiều hơn về nơi này ở phần 2 nhé rừng chú rừng chú rừng chú rừng tự nhiên còn đúng không anh ốc chuối chuối này cũng ăn được hết mọi người ạ không có phân biệt chuối da hương hay chuối gì hết ấy kia con trái kìa quay xa, này ăn bổ lắm luôn cái này, này mình ăn một trái này là bằng à, ăn nguyên cả một buồng chuối rồi <laughs> ôi trời ôi trời đã quá à, <laughs> trời xấu <laughs>